Ê, lướt sóng đi Thôi, nắng lắm Bảy ấp mới, vị tranh cực sảng khoái Để chơi hết mình Bảy ấp, sảng khoái cho trải nghiệm bất tận